Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà khác của công ty bất động sản Việt Long Tại à, quận Hà Đông, phường La Khê Hiện tại là tôi đang đứng ở trước phần à, ngõ của ngôi nhà đây Chúng ta có thể quan sát Ngõ của ngôi nhà rất là rộng Rộng trước mặt là 3 mét Nếu mà xe hoặc là xe nhỏ Taxi có thể vào đón cửa Đây là phần ngõ vào Cách đường Ngô Quyền 50 mét thôi các bạn nhé đây chúng ta có thể đi gần hơn vào phía ngôi nhà chúng ta có quan sát đây là phần à, mặt tiền của ngôi nhà đây rất là rộng và thoáng view tầm nhìn ra khu đô thị Văn Khê luôn phần mặt tiền của ngôi nhà thì à, tầng 1 chúng ta sẽ là, ốp từ gạch này ờ, một lớp cửa cuốn ở bên trên là, là phần à, sẽ là phần ban công giả ốp giả cột ngôi nhà về thông tin thì có nó diện tích là 38 mét vuông xây 5 tầng và đây là không gian của tập 1 mặt tiền rộng hơn 4 mét nên là rất là thoáng về phần tầng 1 của ngôi nhà thì sẽ có à, phần bếp và phần phòng khách đây không gian à, như chúng ta đang nhìn đây là phần gian à, bếp phía bên trong để à, chúng ta sẽ quan sát phía phòng khách được rộng đây là phần phòng khách rất là rộng như quý vị đây là phần phòng khách của ngôi nhà bên trên sẽ được ờ, ốp trần thạch cao và có hệ thống đèn chiếu sáng luôn đây là thanh CNC ờ, che cầu thang là phần ờ, bên này là phần tủ bếp rất là rộng về phần à, bếp thì gồm có à, tủ bếp sẽ được làm gỗ từ gỗ và phần à, mặt bếp sẽ là đá tự nhiên phần chậu rửa thì là inox 304 hàng nhập khẩu và tiếp theo chúng ta sẽ đi lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được chia một phòng rộng một phòng master đấy ạ à, để chúng ta nếu như quý khách nào muốn làm phòng khách ở trên tầng 2 thì chúng ta có thể chuyển phòng khách lên trên này hoặc là à, để cho ừ, cặp các cặp đôi vợ chồng chúng ta có thể ở một phòng rộng như thế này rất là thoải mái cái đồ một phòng à, rộng khép kín ốp à, sàn gỗ đây là phần à, nhà vệ sinh khép kín của chúng ta bên trong nhà vệ sinh thì à, sẽ có hệ thống ờ, bồn cầu này lavabo sen cây chậu rửa bệ đây bệ đá đây. đây là phòng ngủ chúng ta có thể nhìn sang ờ, view tầng 2 này nhìn view sang thẳng khu đô thị Bán Khê luôn đây là tòa mấy tòa chung cư Nam Cường này Zebra ngôi nhà này cách đường ờ, Từ Hữu rất là gần cách chỉ 300m thôi nên đi lại khá là ờ, thuận tiện và hơn một cái nữa là bên ngoài đường Ngô Quyền người ta đang ờ, có dự án làm ờ, kè bờ sông và làm khu vui chơi ở đấy nên rất là đẹp và tương lai ngôi nhà này giá cả sẽ còn tăng đây là không gian của tầng 3 sẽ bao gồm hai phòng ngủ một phòng ngủ phía trước đây tất cả thì đều có hệ thống đầu chờ của điều hòa hết rồi nên sau này à, quý khách về có thể lắp điều hòa rất là dễ đây là phần nhà vệ sinh của tầng tầng 3 đây là phần à, cầu thang đá được làm từ đá tự nhiên mặt à, bậc thì là đá vân mây cổ bậc thì sẽ được làm ờ, từ đá trắng tay vịn là gỗ trò gỗ tự nhiên tiếp theo chúng ta sẽ lên tầng 4 về cái kiến trúc của tầng 4 và tầng 3 thì cũng giống với nhau cũng bao gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh đây là nhà ờ, phòng ngủ phía đằng sau này phòng này sẽ dành cho trẻ con hoặc là ví dụ như các bác lớn tuổi đây chúng ta có thể quan sát lại vừa rồi nó hơi mờ đây là không gian của phòng đằng sau thì ở tầng 4 đây tầng 3 cũng như vậy thì rất thích hợp để cho các ờ, cháu nhỏ hoặc là các bác lớn tuổi ở riêng được còn đây là phòng phía bên ngoài đây chúng ta có thể nhìn thấy bên trên đây không gian view phía đằng trước rất là rộng và thoáng tiếp theo thì sẽ đi lên ờ, trên tầng 5 của nhà tầng cuối trên tầng cuối thì sẽ bao gồm ờ, một ờ, không gian để làm phòng thờ và sân phơi rộng đây chính là phần à, không gian của phòng thờ đây có cửa cũng nhìn ra phía đằng trước của ngôi nhà và đây là phần cửa để đi ra phần ban công ở khu vực này thì hiện tại đã có rất nhiều cư dân à, người ta về ở hết rồi chỉ còn lại một vài căn là đang chờ khách mới thôi ạ đây chúng ta có thể quan sát phía bên trên view tầm nhìn rất là đẹp và tương lai khu vực này sẽ còn phát triển rất là tiềm năng nếu chúng ta vấn đề ở và có thể đầu tư được ngôi nhà này à, thì hiện tại đang được chào với giá là 3 tỷ 680 triệu đồng giá thì ờ, bên phía công ty có thương lượng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu quý khách nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với ờ, phía bên công ty theo số điện thoại ở trên ờ, video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các thông báo các video về ngôi nhà và sản phẩm công ty khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại